Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần từ ngày 12 à, cho đến ngày 17 tháng 7 năm 2021 của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý vị biết ạ, tuần qua một tuần tăng giá, xu hướng cầu vàng và đóng cửa trên 1008 phù hợp với nhận định tuần của chúng ta. Tuần qua cầu vàng có một phiên giảm nhẹ đầu tuần ở vùng 1884, à, sau đó cầu vàng tăng một mạch tiến lên vùng giá 17 1818 trước khi đóng cửa vùng 1808 trong tuần thì cầu vàng đi sideways khá nhiều tuy nhiên xu hướng chính là sideways up tuần qua chúng ta cũng giao dịch phù hợp việc chúng ta canh mua và chờ cậu vàng tiến lên vùng giá 1815 ờ, chúng ta chốt lời đó là một chiến thuật nó khá là phù hợp giá cậu vàng chưa tiến lên được vùng 183x như chúng ta kỳ vọng tuy nhiên xu hướng chung của cậu vàng thì sẽ ngày càng tăng mạnh mẽ thôi trước khi đi vào ờ, phân tích chi tiết kỹ thuật thì chúng ta sẽ điểm qua tin tuần tới nhé tuần ờ, qua thì về thông tin cơ bản của chúng ta thì không có nhiều thông tin cái chỉ số PMI IFN của Mỹ thì có giảm nhẹ nhưng không giảm quá nhiều à, từ mức 64 thì giảm về 60 thôi tuy nhiên nó vẫn khá cao à, phiên họp FOMC thì cũng không có cái tuyên bố gì mới câu chữ gì mới Fed uh, những cái quan điểm được đưa ra tại phiên họp uh, tháng 6 đã được cụ thể hóa và giới đầu tư thì dường như là không phản ứng nhiều đối với thông tin đưa ra mà tâm điểm khả năng sẽ đặt ở tuần tới và tuần qua là một tuần ờ, không có thông tin uh, cơ bản mạnh nên giá thuần biến động theo kỹ thuật tuần tới tâm điểm của chúng ta sẽ là tuần tới nhé tuần tới thì chúng ta sẽ có khá nhiều thông tin Đó, khá nhiều thông tin uh, cơ bản được công bố trong đó đáng chú ý nhất ờ, ngày thứ hai chúng ta không có thông tin uh, quan trọng được công bố nó sẽ có chú ý đến các bài phát biểu thôi bài phát biểu của thành viên LMC và cuộc gặp mặt của uh, uh, các lãnh đạo uh, châu Âu uh, lãi suất 10 năm của Mỹ đó là những thông tin ngày thứ hai à, Tuy nhiên những thông tin này sẽ bị che mờ bởi thông tin ngày thứ ba đó là thông tin rất được chờ đợi CPI của Mỹ CPI và Core CPI Đấy. À, ờ, tại sao chúng ta lại nói đến CPI bởi chúng ta biết là tầm quan trọng của CPI bây giờ nó gần như sẽ quyết định cái việc uh, hãm kỳ cầu và nâng lãi suất của Fed à, do vậy cái thông tin CPI rất là quan trọng được đánh giá tầm nhìn rất là quan trọng à, vào ngày thứ ba à, đến ngày thứ tư thì chúng ta sẽ có thông tin về PPI, chỉ số sản xuất PPI của Mỹ. Cái chỉ số sản xuất này là chỉ số dự báo sớm về lạm phát. Ừ, tất nhiên là nó không bằng CPI nhưng nó là một ờ, chỉ báo sớm cho thêm manh mối ờ, đối với việc ờ, tăng lãi suất của các nhà hoạch định chính sách. Ngoài ra thì vào đêm 11 giờ đêm của chúng ta tức là 11 giờ sáng Mỹ ấy, thì chúng ta sẽ có cuộc điều trần của chủ tịch Fed đấy bên cạnh đó 9 giờ 30 chúng ta có dự trữ dầu thô đây là ngày thứ tư ngày thứ tư khá nhiều tin bạn nhé từ 7 giờ 30 là PVI 9 rưỡi là dự trữ dầu thô rồi sau đó là chủ tịch Fed điều trần trước hạ viện vào ngày thứ năm thì buổi sáng chúng ta cũng có thông tin đáng chú ý chính là GDP của Trung Quốc à, đến ờ, buổi tối thì như thường lệ chúng ta có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp à, chỉ số Philip Fed sản xuất Đấy, chỉ số sản xuất được uh, khảo sát bởi tạp chí Philip à, bên cạnh đó thì vào 8 giờ 30 ngày thứ năm thì chủ tịch Fed điều trần trước thượng viện à trước hạ viện thượng viện thượng viện xin lỗi quý vị và chúng ta chốt tuần vào ngày thứ sáu thì tâm điểm sẽ là doanh số bán lẻ của Mỹ nói chung tuần tới sẽ là một tuần có rất nhiều thông tin và hứa hẹn sẽ một tuần biến động mạnh của thị cầu vàng cũng như thị trường tài chính vì dựa trên cơ sở những thông tin kinh tế quan trọng đặc biệt là thông tin về CPI vào thứ ba và thông tin doanh số bán lẻ vào thứ sáu nó sẽ cho chúng ta thêm cái nhìn về cái việc phục hồi của nền kinh tế Mỹ cũng như là lạm phát và nhà đầu tư hoàn toàn có thể suy đoán cái hoạch định cũng như thay đổi chính sách của Fed đó là dưới góc độ phân tích cơ bản còn dưới góc độ phân tích kỹ thuật trước khi đi vào phân tích cậu vàng và các ờ, cặp tiền tệ chúng ta sẽ phân tích chỉ số DXY thì như chúng ta biết chỉ số DXY tuần ờ, trước là một tuần DXY có hai phiên tăng mạnh và hai phiên giảm mạnh đóng cửa tuần gần như là một cây doji đây đóng cửa tuần nhưng mà với dâu trên rất dài hai tuần liền DXY tiến về vùng 928 bị bán xuống dâu trên rất dài Điều này thể hiện cái áp lực chốt lời rất là mạnh khi DXY tiến đến test cận tre tiếp cận chen vùng 928 Do vậy nhiều khả năng tuần tới sẽ một tuần giảm giá của DXY Trên chart daily cũng thế DXY đã hoàn thành test chen rồi bây giờ sẽ điều chỉnh giảm giá trở lại vùng cân bằng Trước mắt DXY sẽ tìm được điểm cân bằng quanh vùng giá 91, 913 Như vậy DXY sẽ giảm giá nhé giảm giá đâu đó một phần trăm và với việc DI giảm giá test trở lại MA200 này để kẹp giữa MA200 và MA50 này thì tại thời điểm đó uh, nó sẽ tạo cơ hội cho các đồng tiền khác lên giá so với đô la và tạo cơ hội cho vàng cũng tăng giá uh, đối với cậu vàng thì chúng ta nhìn thấy là tuần qua là một tuần cậu vàng hầu như tăng giá xuyên suốt tuần có một phiên đầu tuần giảm nhẹ sau đó là 4 phiên tăng giá mặc dù tốc độ tăng không mạnh đó. có một cái tín hiệu tích cực cho tuần tới đối với cậu vàng thứ nhất là chỉ báo MACD đã cắt lên được tín hiệu cho tín hiệu tăng giá thứ hai là chỉ số RSI à, chỉ số sức mạnh nó đã tăng từ vùng giá 42 lên vùng giá 496 rồi khi nó vượt 50 nó sẽ cho xuống tăng giá khá mạnh của cậu vàng à, đối với những chart ngắn hơn thì chúng ta nhìn thấy là cậu vàng đối với chart 12 giờ thì cậu vàng đã vượt qua MA 200 Đấy, và khi vượt qua không test lại bây giờ cậu vàng đang bị kẹt giữa MA 200 và MA 50 ở vùng giá là à, ờ, 1790 đến 1815 khi cậu vàng bứt phá qua khỏi vùng 1815 này thì nó sẽ sẽ tăng rất mạnh đấy à, và bên cạnh đó chúng ta cũng nhìn thấy có một điểm hỗ trợ tuần tới cậu vàng sẽ tăng giá mạnh chính là chỉ hàng MACD đã tiến lên mức 0 Đấy. và tuần tới khi nó vượt 0 thì nó sẽ báo hiệu cái xu hướng mạnh chúng ta nhìn toàn bộ quá trình phục hồi của cậu vàng từ cái vùng giá 1750 à, lên vùng giá Fibo 382 tại vùng giá 1815 là đi thẳng sau đó cậu vàng bị kẹp giữa vùng giá Fibo 236 đến Fibo 382 bây giờ nếu cậu vàng vượt qua vùng Fibo 382 này 1815 thì khả năng sẽ tiến thẳng đến Fibo 618 ở vùng 1855 sau đó sẽ kẹp trở lại cái vùng 1855 1835 như vậy tuần tới thì xu hướng của cậu vàng sẽ đi lên và tôi thiên về cái kịch bản là cậu vàng sẽ tiến về vùng 185x sau đó sẽ lại dao động uh, cân bằng ở vùng giá là 183x 185x chat H4 thì cũng ủng hộ xu hướng đó như vậy uh, chiến lược của chúng ta tuần tới sẽ là như thế nào à, chiến lược của chúng ta chúng ta sẽ tiếp tục canh mua ở cận dưới khi cầu vàng giảm xuống vùng giá 178x ờ, nhá chúng ta đóng cửa dưới tuần ờ, trước tức là chúng ta sẽ dừng lỗ khi cậu vàng đóng cửa dưới 1780 còn mua ở vùng giá 179x hoặc chúng ta sẽ mua khi cậu vàng đóng cửa daily trên 1815 thì lúc đó chỉnh về vùng 1815 chúng ta lại mua đó. nguyên tắc chúng ta có thể dừng lỗ 10 15 giá còn chốt lời tầm 30 đến 50 giá đó là đánh trung hạn còn các bạn mà đinh theo tuần daily thì các bạn phải phân tích những cái khung thời gian ngắn hơn nữa M30H1 để tìm điểm dừng lỗ 57 giá và chốt lời 10 15 giá cái này thì khi có chiến thuật ngày chiến lược ngày ngắn hạn hôm nào tôi có chiến lược thì tôi sẽ đưa ra cho quý vị tiêu chung lại xuống chung của chúng ta tuần tới sẽ là xuống canh dưới mua lên đó là đối với uh, cậu vàng đối với ờ, chỉ số các cặp tỷ lệ khác à, với cái phân tích như trên của chúng ta chỉ số DXY là tuần tới sẽ đi xuống khi DXY đi xuống thì rõ ràng à, chúng ta sẽ là canh ờ, các cặp tiền tệ khác chúng ta sẽ canh dưới mua lên là xuống chính nhé đây à, đối với Uzi thì tuần tới đô la index sẽ giảm đô la index giảm thì Uzi cũng sẽ giảm thôi tuy nhiên Uzi tăng đô la giảm thì Uzi tăng tuy nhiên cá nhân tôi thì không không sẽ không giao dịch cặp Uzi này bởi vì biên độ Uzi thời gian gần đây nó rất là thấp so với các cặp tiền tệ khác à, đối với UCAC USD giảm thì USD trên Canada sẽ giảm Tuy nhiên cặp này thì nó vừa gãy phá chen đi lên xong Do vậy cá nhân tôi cũng khuyến nghị quý vị là chúng ta không nên giao dịch còn nếu quý vị muốn giao dịch thì chúng ta có thể canh mua khi test về đáy của tuần này 1.2314 nhé cộng trừ 5 pip chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời 200 pip đối với EU thì tuần tới chúng ta canh mua lên rồi rõ rồi EU thì rõ ràng là chúng ta sẽ canh mua lên à, điểm mua lên của chúng ta đối với EU thì chúng ta sẽ kỳ vọng EU test trở lại khu vực 1.1830 nhé chúng ta sẽ mua lên quanh đây hiện nay đang là 1.1877 tức là điều chỉnh khoảng 450 pip chúng ta mua lên chúng ta sẽ dừng lỗ 50 pip và chốt lời 150 pip thôi AU thì chúng ta cũng sẽ canh mua lên chúng ta sẽ chờ đợi AU test trở lại khu vực là 0.7430 cộng trừ 5 pip chúng ta dừng lỗ dưới cái đáy 0.7400 nhá chúng ta nên dừng lỗ 50 pip còn chốt lời thì 150 pip GU chúng ta cũng sẽ canh mua lên nhá GU thì xu hướng nó đang là khá là mạnh do vậy đấy cái khu vực mua lên của chúng ta sẽ nằm quanh 1.3830 hiện nay đang là 1.3898 tức là tầm điều chỉnh 70 pip thì chúng ta mua lên đối với ờ, đồng bảng thì chúng ta sẽ dừng lỗ 60 pip nha và chốt lời 200 pip GG chúng ta cũng sẽ canh mua lên thôi nhưng GG thì tôi cũng không nhìn thấy điểm hỗ trợ mạnh đối với GG có lẽ GG nếu chúng ta mà thuận mua lên chúng ta sẽ canh khi nó test span B của mây 1.51.9 chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt là 200 pip cho tôi tức là điều chỉnh tầm 110 à, pip gần rồi có lẽ chúng ta thôi không giao dịch đó là đối với các cặp tiền tệ chính à, đối với chỉ số thì chỉ số chứng khoán Mỹ tuần qua phiên cuối tuần lại kéo lên rất là mạnh à, đồ thị daily thì đang cho tín hiệu tăng giá ngắn hạn tuy nhiên đồ thị weekly đồ thị tuần lại cho tín hiệu giảm giá đóng cửa tuần qua tuy là một cây tăng mạnh nhưng nó lại cho ra một cây nến đảo chiều người treo cổ với hai cái mâu thuẫn giữa chat daily và weekly như thế này thì tôi nghĩ là có lẽ các bạn nên đứng ngoài thị trường sẽ tốt hơn còn nếu các bạn nào mà vẫn muốn canh bán thì rõ ràng chúng ta mạo hiểm hơn thì chúng ta vẫn có thể canh bán à, và chúng ta dừng lỗ khi vượt qua đỉnh thôi 352 Đấy, sai chịu còn được thì chúng ta ăn tất còn nếu chuẩn thì bây giờ uh, Dow Jones đang tạo mô hình ba đỉnh ba đỉnh như này có lẽ chúng ta đợi phá vườn viền cổ thôi đóng cửa dưới 33.000 thì sẽ chính xác nhất nhưng tất nhiên luôn đi một đoạn khá xa rồi cái gì nó cũng có giá của nó có lẽ chúng ta chờ đợi thông tin và phản ứng của thị trường trong tuần tới. Chỉ số chứng khoán Mỹ lần này rất là phức tạp. Ra tín hiệu xuống rồi, gáy chen rồi lại quay lên. Nó đang thể hiện cái sự biến động bất ổn bởi vì thị trường bị được dẫn dắt bởi nhà đầu tư cá nhân mà. Chúng ta biết ờ, bình thường nhà đầu tư cá nhân của Mỹ chỉ chiếm là 20 đến 25% cái uh, tổng giá trị giao dịch nhưng hiện nay thì nhà đầu tư cá nhân Mỹ chiếm đến 35 40%. À, nhà đầu tư cá nhân Mỹ thì lại giao dịch liên tục tất nhiên là không bằng được nhà đầu tư cá nhân Việt Nam nhà đầu tư cá nhân Việt Nam hiện nay chiếm đến 90 95% giá trị giao dịch cơ nên độ ổn định còn kém hơn nhiều Đó. chỉ số Nasdaq thì liên tục phá đảo rất là phiền tín hiệu uh, giảm giá tuần trước đã ra cây nến tín hiệu giảm giá nhưng giờ lại có dấu hiệu ngoi lên nói chung là hiện nay nó tín hiệu xuống của nó chưa rõ ràng à, SP500 cũng vậy nói chung là chứng khoán Mỹ thì tuần qua biến động nó không như kỳ vọng và có lẽ chúng ta tạm đứng ngoài quan sát chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn sẽ tốt hơn còn đối với uh, dầu thô đối với dầu thô thì chúng ta thấy đấy tuần trước tôi có phân tích là cái vùng 75 77 này là khu vực bán chúng ta dừng lỗ 80 đấy, bạn nào mà chốt ngắn thì nó cũng đã về đến vùng giá 70 năm cho các bạn chốt rồi 57 giá rồi còn nếu bạn nào chưa chốt chúng ta tiếp tục duy trì vị thế thôi nếu tuần tới dầu thô tiếp tục hồi lên vùng 75 7, 76 77 này vẫn là khu vực để chúng ta bán khi nó tạo mô hình hai đỉnh thôi và chúng ta sẽ tiếp tục bán mạnh khi nó phá 70 Đấy, vì lúc đó nó hoàn thành mô hình hai đỉnh thì chúng ta bán mạnh ở đường viền cổ khi phá qua đường viền cổ nói chung xuống dầu thô thì cá nhân tôi đánh giá là dầu thô sẽ tăng à sẽ giảm Đấy một phần vì nó tăng mạnh một phần nữa là vì nó đến cái ngưỡng cản kỹ thuật rất là mạnh ở khu vực này Đấy, 75 77 thứ nữa là chúng ta nhìn thấy cây nến đấy nến tuần qua một cây nến dâu dưới tuy dâu dưới rất là mạnh nhưng nó có dâu trên rất là dài nó đang thể đạt được điểm cân bằng ngắn hạn và sau điểm cân bằng này thì giá theo kỹ thuật chắc chắn nó sẽ phải hút về cái khu vực vùng giá 5558 cái khu vực quanh MA200 này trước khi tìm được hướng đi mới Do vậy tôi tin tưởng vào quá trình điều chỉnh Chúng ta biết các mặt hàng hóa khác cũng điều chỉnh rồi Thì dầu thô không có lý gì dầu thô không điều chỉnh cả Kể cả vàng của chúng ta Chúng ta nhìn khi tăng lên 2.000 đấy Rất là mạnh mẽ đấy Nhưng rơi dầm một phát là về vùng giá dưới 1.700 1680 Trước khi bây giờ đang ờ, đạt được điểm cân bằng quanh vùng 1.800 1.900 Dầu cũng vậy thôi Do vậy tuần tới dầu chúng ta sẽ tiếp tục canh bán nhé Mặc dù OPEC không đạt được thỏa thuận Và khả năng cao là OPEC sẽ phải tiếp tục họp để tìm ra cái đạt được thỏa thuận mới mà nếu thỏa thuận mới thì nhiều khả năng là thỏa thuận tăng sản lượng thôi sẽ không có thỏa thuận cắt giảm sản lượng đâu do vậy việc giá dầu điều chỉnh là đương nhiên không phải bàn đó là đối với ờ, dầu thô còn ờ, đối với ờ, tiền điện tử thì có một điểm nó khá là khó là trong một tuần vừa qua thì tiền điện tử giao dịch trong biên độ nó rất là thấp Đấy. tuần qua là một tuần rất là thuận lợi để tiền điện tử có thể bứt phá nhưng không lên Đấy. tiền điện tử hiện nay lại đang giao dịch biên độ rất là thấp tiếp tục là một tuần à, đi ngang trong biên độ này khả năng tuần tới sẽ là tuần quyết định tức là tiền điện tử sẽ phải bứt phá ra khỏi cái biên độ này sẽ không đi ngang nữa cá nhân tôi thì đánh giá như vậy và với những chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn thì nó lại thiên về xuống giảm Đấy. nhiều khả năng tiền điện tử đang đi thắt dần trong cái uh, tam giác và nhiều khả năng sẽ break out xuống do vậy uh, đối với tiền điện tử thì chúng ta có thể có hai chiến lược chiến lược thứ nhất là các bạn muốn đón đỉnh thì các bạn có thể uh, canh bán khi tiền uh, BTC test trở lại cái vùng MA200 trên chart H4 và chúng ta dừng lỗ khi giá vượt qua 37 37 ngàn Hiện nay MA200 đang quanh 35 ngàn Chiến thuật thứ hai chúng ta đợi BTC bởi chúng ta đang nhìn thấy là BTC đang có xu hướng là tạo đỉnh thấp dần và đáy thấp dần. Chúng ta sẽ bán khi giá breakout cái cạnh chen hỗ trợ này cộng với breakout cái đáy thấp nhất là 32 ngàn Chúng ta dừng lỗ qua cái đỉnh gần nhất là 34.300 đây. Đấy, đấy là hai chiến thuật. Và tôi thì rất thiên về hướng là BTC sẽ breakout lần này breakout khả năng sẽ breakout thật chứ không breakout giả và đích vấy gọi của BTC sẽ là 18 20 ngàn việc bán ở 32 ngàn và về 18 20 ngàn thì cũng là một cầu rất là dài 50 phần trăm đấy không ít đâu và tôi thì tôi thiên về xuống giảm đó nhiều khả năng giảm tích lũy đủ rồi còn tất nhiên là chúng ta phải chờ thị trường phản ứng thôi chúng ta cũng ờ, chưa chưa không thể áp ý kiến chủ quan của chúng ta vào được nhưng đây là dự đoán cá nhân tôi và tôi thiên về xu hướng như vậy và tôi cũng mong là BTC giảm về 18 20 ngàn để tôi cần mua lên chứ còn mua lên ở khu vực 30 ngàn này thì nó rất là hên xui không không không không tham chiến được đối với à, ETH thì ETH cũng đồng pha với BTC thôi sẽ tiếp tục vào cái xu hướng à, giảm giá đích hướng đến của ETH sẽ là vùng giá 1.000 1.300 tùy theo cái điểm chạm và tốc độ rơi Đấy, nếu BTC dừng 20.000 thì có khả năng BT ETH dừng ở ngàn 200 nhưng nếu BTC mà chọc xuống 18.000 thì ETH chạm 1.000 cũng không có gì là là khó cả còn BTC mà dừng ở 22.000 thì ETH dừng ở 1.300 350 Đấy. tất nhiên giải nó sẽ rất là rộng Đấy. nhưng mà khu vực nghìn đến nghìn ba sẽ là khu vực canh mua chứ tuyệt đối không canh bán các bạn nhé còn chiến lược bán của ETH thì tôi lại không nhìn thấy vì BTC thì nó đi đi kỹ thuật ngắn chuẩn hơn chứ ETH thì đấy chúng ta nhìn BTC test M200 rất chuẩn nhưng ETH khi BTC tạo đỉnh thấp dần ETH vẫn tạo đỉnh cao dần này sau đó bây giờ BTC hồi ETH lại không hồi khá khó Tuy nhiên nếu ETH các bạn cũng có thể tham gia chiến lược bán khi giá phá qua 2.000 và chúng ta dừng lỗ khi giá cắt lỗ ở mức 2.200 đấy hướng đến thì trước mắt là cái để đáy ngàn bẻ còn cá nhân tôi thì nghĩ là ETH sẽ hướng đến cái vùng ngàn ngàn ba để chốt lời bán 2.000 dừng lỗ 2.200 mà chốt lời 1.300 thì tỷ lệ chúng ta cũng là 31 tỷ lệ kèo rất là thơm không sao cả còn đối với các cặp tiền tệ khác BNB Binan ấy Binan thì đang tích lũy tích lũy rất là thắt ở cái vùng quanh 300 đó xu hướng của Binance thì nó đang mạnh hơn BTC Tuy nhiên tôi cũng không đánh giá cao cái việc nó sẽ đi lên được nếu BTC đi xuống và nếu BTC đi xuống thì khả năng cao là Binance sẽ trước mắt là rơi về vùng 109 còn tôi thì nghĩ là sẽ rơi về vùng 103 104 đây là khu vực mua lý tưởng tức là rơi hơn nửa giá đối với mã XRP thì đang tích lũy ở quanh 0.62 khả năng sẽ breakout xuống thôi chúng ta đợi, chờ đợi ở vùng giá 0.4 nhé sâu hơn có thể là 0.3 đó là toàn bộ cái nhận định phân tích thị trường tài chính uh, tiền tệ vàng chứng khoán dầu uh, tiền điện tử à uh, bên cạnh đó có một số bạn có hỏi tôi về chứng khoán Việt Nam thì tôi cũng nói luôn nhé chứng khoán Việt Nam ạ thì như trước tôi đã phân tích ạ là vn sẽ test cái cạnh trên của cái nêm tăng này và xu hướng đêm tăng thì sẽ phá xuống thực tế vn index phá xuống rồi và chứng khoán Việt Nam thì tất nhiên là đi xuống thôi mục tiêu sẽ là nghìn hai còn cách đi xuống thế nào ngày nào xuống ngày nào lên thì tôi không biết nhé nhưng cá nhân tôi đánh giá mục tiêu của nó sẽ tiến về nghìn hai đó đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường tài chính tiền tệ tuần tới thì chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công